Thank you. xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh cuộc sống ở Hàn Quốc của mình nhé. Hôm nay thì mình đang dựng đến đây để mình dựng lều và và giờ thì mình đã hoàn thành xong cái lều của mình ở đây may mà hôm nay không có gió lắm nhưng mà để mình giải đồ các thứ rồi bắt đầu mình à, sẽ đi ra nó đầy đủ lắm thành ra muối hôm nay trong lúc mà mình đang đợi chờ đợi để câu cá thì mình sẽ thì rằng mình sẽ nướng thịt ăn ở đây cái bếp nướng của mình đây đây là cái bếp nướng của mình này bây giờ than cháy ra đác luôn lớn có cả nhà Ui. quá trời luôn sẽ nướng thịt đây là mình ướp thịt lợn từ sẵn từ nhà rồi giờ mình chỉ mang theo mình nướng thôi OK ừ. là hơi lớn đấy 와. 아... sau ờ, ngày làm việc vất vả thì có những thời gian mà thư giãn như thế này được đi vào cùng với cái sở thích của mình như này thì mình cảm thấy rằng nó sẽ những cái stress nó sẽ giảm đi và mình cảm thấy rằng cuộc sống cho thích thú hơn và có những cái điều để cho mình phấn đấu hơn trong những ngày tới Ooh. đây là thịt bò Hanu cũng như là thịt lợn của Hàn miếng này lâu chín này mình sẽ nướng những miếng dưới chín nhanh chín hơn để mình ăn giấc cảm giác như cái thịt mà nướng trên than này bao giờ nó cũng ngon hơn so với những cái thịt kia ừ, mình vẫn thích nướng cái thịt này trên than bia mình ướp xong rồi bây giờ lạnh lắm à. nhìn rất là hấp dẫn đấy. trên hồ thì nó gió nên là sẽ lạnh hơn so với nên nhưng mà ngồi bên cái bếp lửa này mà sưởi ấm này cũng ngấm mà Mm. trên than thì có vị thơm và ngon hơn bây giờ cái bếp của mình nướng ở trên cái cái tảng băng này thì nó nóng lên nên là bây giờ nó in dần in dần xuống cái lớp băng này rồi bây giờ đâu di chuyển đâu tại vì bây giờ là những bốn cái chân cái nó nóng nên là nó in xuống dưới ấy. cả nhà nhé lát nữa mình phải ra đi thăm mấy con cá cái này không biết là được con nào chưa đừng bảo hôm nay cả cả buổi hôm nay đi câu mà không được con nào là tệ lắm đấy tại ban đêm mình đi câu bao giờ mình được vài con cá lăng không thì có mình được cá chê nhưng mà thường thường là cá lăng thôi mình hay đi câu cá lăng chuyển sang bên này cho mọi người xem cái liều trại của mình cắm là mình ngủ mình phải phủ cái ni lông đi xuống để gió nó không phải ập vào còn nếu không thì mình sẽ không bởi vì cái lưới này mình sẽ không lấy được bây giờ thịt mình nướng xong rồi bây giờ mời cả nhà nhé chị ăn à. bắt đầu có gió cảm giác ngồi bên trên hồ băng mà ngồi nướng thịt rồi uống bia thế này có cái gì đó nó khác lạ mà cảm thấy giác như thích thú chứ cái lạnh này uống bia vào là cảm giác hơi ấm ấm bên cái lò than này ấm này này mình vẫn thích được ngồi cái này để ngắm phong cảnh bên ngoài không phải là mùa đông hay là bất cứ mùa nào cũng vậy mình cứ thích được ở đây là ngắm những con số như thế này đây giờ than mình đang cháy cháy rất đẹp luôn mời các bạn một ly nhé Nói chung trong thời gian qua thì rất cảm ơn cả nhà vì luôn đồng hành với mình trong những cái video của mình Mình cũng không phải là diễn cái này cái kia để cho mọi người xem đâu mà Mình đi thực tế rồi mình thấy rằng những cái điều mà mình được đi mình làm ấy, thì mình cảm thấy nó cũng cũng giống như là mình quay lại một cái clip để sau này mình về Việt Nam hay là mình đi đâu ấy thì uh, nó là một cái kỷ niệm của mình bây mình sống ở đây và mình được đi những nơi này và mình đã sống như thế nào sau này mình nhìn lại thì mình cảm thấy rằng có những cái điều gì mà mình hối tiếc và những điều gì mình không phải hối tiếc lúc đấy mãi quên mà nó cháy mất cái cạnh bên này